kết quả của ngày hôm nay đã sổ cho chúng ta rồi thì ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục quay trở lại đây để lên video và chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta với một cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho con ngày mới mọi người nhé và thật sự để nói thì ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời là một ngày tưng bừng toàn diện trên mọi mặt trận luôn mọi người nhé ngày hôm nay ở trên video này chúng ta đại thắng với lô tô 09 nổ cho chúng ta đó là hai nháy lô ok chưa tuyệt vời chưa ạ tưng bừng đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi còn ở trên Zalo ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tưng bừng đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta đã đường cầu lô tô và cũng như đường cầu đặc biệt cho ngày hôm nay rồi mọi người nhé cũng như là cầu xiên 2 của ngày hôm nay chúng ta tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta rồi thì thật sự mình nói thì à, ngày hôm qua này chúng tôi có lên video và chúng tôi có chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta hiện tại chúng ta chuyển sang tháng 4 năm 2023 này chúng ta sẽ dự và cho từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 với cặp song thủ lô tô đó là 09 và 90 chúng ta dự và cho tham khảo cho hai ngày ok chưa và ngày hôm nay chúng ta lô tô 09 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta hai nháy lô nhân hai ngày đầu tiên luôn ok chưa tuyệt vời đẳng cấp luôn mọi người nhé mọi người nhé ngày hôm qua chúng tôi có nhân mạnh và chúng tôi có chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta rồi là sau những chuyện ngày chúng ta uh, xui rủi thì chúng ta sẽ gặt hái được những thành công mới thôi đấy và video của chúng ta đã là không làm cho tất cả anh chị em chúng ta thất vọng rồi cho nên anh chị em chúng ta ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn mọi người nhé ngày hôm nay thật sự mình nói thì uh, ngày hôm nay niềm vui nhân đôi nhân ba trong ngày hôm nay chúng ta tức tương bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi thì thật sự để nói thì ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta trên mọi miền tổ quốc luôn ok chưa đấy rất là tuyệt vời và rất là đẳng cấp đến tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay luôn mọi người nhá đấy ok chưa tuyệt vời và đẳng cấp luôn về bờ đến tất cả anh chị em chúng ta luôn đấy thật sự để nói thì ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế này thì một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta luôn đấy ngày hôm nay ở lô tô 09 nổi chúng ta hai nháy lô đấy nói chung là những đường cầu ở trên Zalo Sovip thì uh, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đại thắng còn những đường cầu ở trên uh, video thì ngày thắng ngày thua cho nên anh chị chúng cũng chúng ta cũng phải cẩn thận và lưu ý và cân nhắc để cho nên những đường cầu trên video này là những đường cầu tham khảo song thủ tôi tham khảo thôi để cho nên anh chị em chúng ta cẩn thận và cân nhắc và lưu ý là như vậy còn chúng ta cũng không nên uh, lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to quát lớn ok chưa còn thật sự để nói thì uh, chúng tôi sẽ đưa tất cả anh chị em chúng ta vào bờ nếu như anh chị em chúng ta đặt niềm tin vào chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp tất cả anh chị em chúng ta vào bờ luôn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 Đấy, ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, lô tô 09 nổi chúng ta hai nháy nhưng ngày một luôn. Ok chưa? Đấy, thật sự để nói thì ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế này và chúng tôi mong rằng tất cả anh chị em chúng ta đừng quên để lại cho video của chúng tôi một lượt like, yêu thích, một lượt uh, đăng ký kênh, một lượt comment, một lượt uh, một lời bình luận ở trên chân video để tạo động lực cho kênh và tạo kênh tương tác cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên đúng không ạ? Đấy, thật sự mà để nói thì ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế này rồi thì chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta và đường cầu ngày mai đường cầu tự tin chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta luôn rồi cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm và hãy à, à, kết nối với chúng tôi bằng một cách à, nghiêm túc và một cách chân thành nhất mọi người nhé anh chị em chúng ta hãy à, liên hệ với chúng tôi Đấy. còn à, và mong chúng tôi mong muốn rằng tất cả anh chị em chúng ta cố gắng xem hết video của chúng tôi chúng ta đừng tuổi đừng tới đừng tua giây phút nào cả bởi vì là chúng tôi cũng tắt tắt ngắn gọn thôi cho nên anh chị em chúng ta hãy à, cố gắng xem hết video Đấy, ok chưa? nói chung ngày hôm qua chúng tôi có chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta về cái vấn đề mà những đường cầu à, vừa qua nó thỉnh thoảng nó xịt cầu thì anh chị em chúng ta cũng phải à, à, tiếp tục kiên trì và nhận định rằng là chúng ta sẽ vào bờ với những đường cầu những đường những con số thấp tới cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy ok chưa ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời rồi thì chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta à, ok và sau khi nghiên cứu phân tích cầu kèo thì chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta sẽ dự và cho tham khảo từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 với cặp song thủ lô tô đó là à, 41 và 46 đây mọi người nhá Ok chưa trên đây là cái cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi trong khung ngày mới anh chị em là chúng ta kết cầu trùng máu thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ trả đá bi hơi cho khung ngày mới này còn anh chị em là chúng ta không kết không trùng thì chúng ta dừng lại ở mức độ tham khảo thôi còn chúng tôi không khuyến khích hoặc là không uh, bắt buộc anh chị em là chúng ta chơi to quất lớn với những con số uh, trên video này cả bởi vì là những đường cầu trên video này là những đường cầu tham khảo đấy anh chị em chúng ta chơi tham khảo thì chúng ta có thể chơi 5 điểm 10 điểm cho nó vui thôi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 và ở trên Zalo thì được chúng tôi hỗ trợ là thu phí sau giờ quay cho nên anh chị em chúng hãy yên tâm khi mà liên hệ được chúng tôi ok chưa à, chúng tôi sẽ giúp tất cả anh chị em chúng ta về bờ ok chưa Đấy, cho nên anh chị em chúng ta hãy nhanh tay và sắp tới đây thì chúng tôi sẽ quyết định rằng là chúng tôi sẽ à, thu phí trước trước là cho nên anh chị em chúng ta lưu ý và nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi đưa tất cả anh chị em chúng ta vào bờ bởi vì là nó thật sự nó này ở trên Zalo thì có những thành phần là này nọ đấy chúng tôi chốt đảm bảo cho tất cả anh chị em chúng ta rồi chúng tôi có trách nhiệm đưa tất cả anh chị em chúng ta rồi thì anh chị em chúng ta hãy có cái uh, trách nhiệm đó là tương tác với chúng tôi chốt tốt một chút để bởi anh, chị em chúng ta hãy uh, sau giờ quay thì anh chị em chúng ta quay trở lại và trò chuyện và cũng như là chúng ta sẽ uh, À, bàn bạc về các vấn đề tiếp theo và cũng như là chúng ta sẽ gửi cho cho chúng tôi một chút phí cũng như cũng như là một chút lộc để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn à, trên cái, cái, cái con đường à, một số học này ok chưa Đấy, thật sự mà để nói thì à, chúng tôi sẽ rút tất cả anh chị em chúng ta vào bờ nếu như anh chị em chúng ta đặt niềm tin vào chúng tôi